Xin chào các bạn Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Hôm nay đi đến Haro Nghe nói Haro Hồi hốc quá Đi rồi Ở đây Không ờ. แล้วไปโซดีบ่าวฮาร์ดบังเข้าตัวเอง Thank you. Xin chào mọi người, chúng tôi là nhóm Double Win Tôi sẽ nhỉ Love to be và Love Way